Chuyện có thật Nico ở Sài Gòn kể chuyện xuống địa ngục Nhiều bí mật được tiết lộ Vào năm 2002 tại Sài Gòn Một chuyện hết sức rùng rợn ly kỳ đã xảy ra Nó đã khiến không biết bao nhiêu người dựng tóc gáy Toát mồ hôi vì kinh sợ Đó không phải là một câu chuyện ma Mà là một trải nghiệm có thật Khi du hành vào cõi âm phủ Của Nico pháp danh Diệu Hưng Vậy chuyến du hành đó xảy ra như thế nào? Và Nico đã nhìn thấy được gì nơi cõi địa ngục bí ẩn này? Nếu bạn không yếu bóng vía và tò mò về câu chuyện này thì hãy xem hết video hôm nay nhé. Tự thuật của một người tu Phật Tôi là Diệu Hân, hiện đang xuất gia tu hành tại một am nhỏ ở An phú Tây – huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe về trải nghiệm chân thật của mình trong một lần cơ duyên xảo hợp được các chư thần cho phép ghé thăm chốn địa ngục nơi giam giữ và quản lý các linh hồn của chúng sinh trong đó có người Việt Nam. Những trải nghiệm kinh hoàng nhưng chân thật này đã khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Nhân dịp này, muốn kể ra đây để mọi người biết được sự chân thật của cõi địa ngục cũng như các hình phạt nghiêm khắc kinh hoàng và thống khổ dành cho những người đã hành ác nơi thế gian. Ngày 1 tháng 11 năm 2002 lúc 2 giờ sáng tại am nhỏ của mình, tôi đang nằm trên võng thì chợt thấy linh ảnh Đức Phật hiện ra, hào quang rực rỡ. Phật chỉ thẳng tay về phía tôi rồi linh ảnh Phật dần mờ đi. Tôi hoan hỷ định bật dậy bái Phật, thì tôi nhận thấy mắt mình có chút vấn đề. Hai mắt sụp xuống, mở lên, như mọi khi không được, chỉ hé hé được một chút. Qua hôm sau, vẫn không khá hơn chút nào. Tôi đành lần mò ra tiệm thuốc Tây gần đó. Tôi vẫn nhớ rõ tiệm thuốc đó tên là Thái Hòa. Dược sĩ khám thì thấy mắt không có bệnh gì Tôi nài nỉ ông bán cho ít thuốc ngủ Về ngủ thật nhiều may ra mắt sẽ trở lại bình thường Vàng nài mái Cuối cùng tôi cũng mua được hai viên thuốc ngủ Về nhà tôi dặn mọi người để yên Để tôi ngủ một giấc thật dài Rồi uống thuốc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Khi đó khoảng 10 giờ sáng Tôi thấy mình lạc vào một khung cảnh đẹp đẽ Cây cối xanh tươi Có một chiếc cầu rất dài Tôi bước lên cầu đi được một lúc thì cầu đổ sụp xuống. Tôi té nhào xuống sông. Dòng sông ở đó rất đẹp, nhưng tôi muốn bơi vào bờ. Chật vật bơi mãi không vào được. Thật là bờ sông ở ngay đó nhưng bơi mãi không thể tới. Lúc đó tôi cảm thấy chới với và vô cùng sợ hãi. Dần dần, dòng nước đó đưa tôi ra cửa biển. Nước trở nên rất lặng, buốt thấu tim gan Tôi nhìn quanh thấy không chỉ có mỗi mình mình Mà có đến vô số người khác cũng trôi dạt theo dòng nước vào biển lạnh này Người Tây có, người ta có, Âu có, Á có Và trẻ nam nữ đều có Người tôi bị lạnh quá Trở nên cứng đờ ra, quá sợ hãi Tôi nghe thấy một giọng từ trên cao nhắc hãy niệm Phật Tôi nghe theo cố hết sức niệm Phật Mãi mới phát âm được chữ Phật dần dần niệm được A Di Đà Phật rồi đầy đủ câu Nam mô A Di Đà Phật nhờ đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và quay sang với lấy hai người xung quanh niệm Phật giúp họ lát sau họ hết lạnh và một người quay sang nói cô ơi con chết đã được mười mấy ngày rồi Người còn lại cũng nói đã chết hai mươi mấy ngày rồi Tới đây tôi mới biết được đây chính là biển ngâm người chết trong vòng 49 ngày Ngay đến đây toàn thân tôi rụng rời Vì nghĩ rằng mình đã chết Nhưng sau này tôi mới biết thực ra Tôi được xuống đây để chứng kiến cảnh địa ngục Khi trở lại nhân gian tường thuật cho người đời biết Ghé thăm tầng ngục đầu tiên cứ thế dòng nước cuối cùng đưa tôi tới một cửa biển. Người người lớp lớp chìm nổi dày đặc đống vô số kể. Nơi đó xuất hiện một tòa thành to lớn, phía sau là núi cao vời vợi không nhìn thấy trời đâu. Tôi đoán đây chính là núi Thiết Vi. Khái niệm núi Thiết Vi hay Kim Cương Sơn là khái niệm vũ trụ trong Phật gia Nếu lấy núi Tu Di làm trung tâm của vũ trụ tầng thứ hai – xuyên qua không gian và thời gian, đi xuống tầng vũ trụ tiếp theo. Chung quanh sẽ có 8 núi và 8 biển bao bọc. Trong đó dãy núi bao bọc ngoài cùng được cấu tạo bằng sắt, cho nên gọi là thiết vi sơn, tức dãy núi phía ngoài phạm vi không gian biển nước mặn mà nhân loại đang sinh tồn bao bọc núi Tu Di và bốn châu. Tôi dạt vào bờ, bước lên tòa thành đó và kinh hoàng nhận thấy các vị đồ trâu mặt ngựa, các vị quỷ vương đủ mọi hình thù kinh dị dữ tợn, vị nào vị đó to lớn khủng khiếp, số lượng đông đảo vô cùng. Một vị quỷ vương dẫn tôi đến một cánh cửa, cánh cửa ấy tự động mở ra, ánh hào quang bừng sáng và cô nhận thấy địa tạng vương Bồ Tát, quan thế âm Bồ Tát và chuẩn đề Bồ Tát uy nghi ngự trên đài lập tức cô cúi đầu quỳ lạy ba vị bồ tát sau đó tôi được ba vị bồ tát hướng dẫn phát lộ sám hối các ác nghiệp sám hối xong hai vị quỷ vương dẫn tôi vào các địa ngục bắt đầu chuyến du hành khủng khiếp có một không hai tôi được biết mỗi bước chân mà hai vị ấy dẫn mình đi tương đương với hai ngàn dặm chứ không phải như bước chân bình thường nghĩa là địa ngục thực sự vô cùng khổng lồ, không dựa vào thần thông của các vị quý vương không thể đi hết. Cửa địa ngục đầu tiên mở ra. Trên cửa ghi bằng hán tự nên tôi không hiểu. Hỏi ra mới biết đó là ngục bất hiếu. Đập vào mắt tôi là những trong sắt ghê rợn trên một bàn trong khổng lồ có hình tròn – số lượng người trên bàn trong đó đông không thể tính kể. Các quỷ vương đẩy những tội hồn lơ lửng trên không trung, rồi bị các tảng đá từ trên cao đè xuống, căm phập vào trong sắt, to như ngón tay, máu tuôn ra xối xả. Hình phạt đó cũng như mọi hình phạt khác, cứ lặp đi lặp lại nối nhau không ngừng. Chỗ khác có những bàn băng lạnh, tội hồn nằm ngồi ngổn ngang trên đó. Lạnh thấu xương tủy, hai vị quỷ vương nói, đó là quả báo do bỏ cha mẹ chịu đói chịu lạnh. Còn chung toàn ngục này là do 12 loại tội bất hiếu. Khi còn sống đã phạm khiến tội hồn phải vào đây chịu khổ như hỗn xược cha mẹ, phá tiền của cha mẹ, đánh đập, giết cha mẹ, bỏ mặt cha mẹ đói lạnh vô số hình phạt ghê rợn. Tiếp theo, tôi được dẫn vào địa ngục thứ hai tên là Vô Gián. Ngục này do phạm 80 tội danh khác nhau mà tội hồn phải vào đây như mua gian bán lợn, cướp đoạt hại người cho vay nặng lãi, bóc lột người làm công, anh em tranh giành gia tài, vân vân. Các hình phạt ở đây rất đa dạng, như đổ nước đồng sôi vào mồm, bốc lưỡi kéo ra chặt, hay chặt tay chặt chân cho rắn bò cạp cắn xé, bị quỷ địa ngục đâm lòi ruột kéo ra vân vân. Các tội hồn gào thét kinh hồn. Giả sử mà có mấy quay ghi lại thì không bộ phim kinh dị nào có thể so sánh được, đảm bảo ai xem rồi thì thà chết, cũng không dám phạm tội. Tôi được dẫn vào ngục đại thập ác, các hình cụ rất nhiều, cối xay đinh đâm cột đồng lửa vân vân có một vạt dầu cực kỳ khổng lồ như một cái hồ lớn bên trong người người lúc nhốt chìm nổi gào thét. Tội hồn phải đọa vào đây vì các tội giết vợ, giết chồng, giết con, phá thai, gian dâm, loạn luân, hành nghề mại dâm, kinh chê phỉ bán người khác vân vân. Tôi đặc biệt ấn tượng với hình phạt kim châm dành cho những người phạm tội châm chích, kích bác, kinh chê, lườm huyết người khác, ăn xén ăn bớt vân vân các tội hồn bị trăm ngàn cây kim sáng loáng dài khoảng một gang tay từ hư không hiện ra phóng vào người xuyên qua từng thớ thịt cứ thế kim phóng không ngơi nghỉ thật đáng sợ tiếp đến là địa ngục hỏa thiêu đâu đâu cũng là lửa cháy rực dành cho những người làm thầy giáo, cô giáo, học trò phạm tội. Như thầy dạy dấu nghề, dạy sai giáo án, không có lương tri hại trò, trò đánh thầy, giết thầy, vân vân. Tiếp nữa là ngục thập nhị tội ác dành cho 12 đại tội gây nguy hiểm cho xã hội gồm một Chạy xe cố ý đâm chết người hai cai ngục thả tử tù, ba làm tiền giả, bốn xây nhà không đúng chất lượng, năm xây cầu đường cẩu thả không đúng chất lượng, sáu buôn bán chất nổ, bảy buôn bán ma túy chất gây nghiện, 8. Đầu cơ phá hoại nền kinh tế 9. Quan tòa bao che tội phạm 10. Bức hại tàn sát nhân dân 11. Thông đồng ngoại bang hại nước 12. Mượn danh quốc gia ép hại nhân dân vân vân những tội hồn bị vào đây rất khó được thoát ra mà siêu sinh cõi khác trong ngục có một biển nước lạnh giá dưới nước là các quái vật hung dữ bên trên là đủ thứ hình cụ nhìn lạnh xương sống chứng kiến người thân bị hành hạ tôi rụng rời khi nhận ra người dì họ của mình đang ở trong đó trong biển người trùng trùng điệp điệp bà bị các đầu trâu mặt ngựa kéo thân xác chặt chém liên tục máu thịt vương vãi đầm đìa nếu cố vùng vẫy bỏ chạy thoát ra lập tức sẽ bị các hình cụ móc sắt bên trên ập tới đâm nát thân tôi cố gọi người gì nhưng tội hồn ở đây giống như không có tai không thể nghe thấy được khi còn sống vào thời chế độ cũ người gì này hành nghề buôn bán ma túy từ campuchia về bán trong nước cuộc sống giàu sang tiền bạc nhà cửa xe cộ thừa mướn, con cái ăn xài phung phí. Sau năm 1975, báo ứng hiện tiền ập đến, gia sản tiêu tán không còn gì, con cái bất hiếu, lưu lạc, mỗi đứa một nơi. Ngày bà lìa đời tiền mua cổ quan tài cũng không có. Nhưng người đời chỉ nhìn được chút ít quả báo đó mà thôi. Chứ đâu biết báo ứng còn gấp triệu tỷ lần thê thảm hơn thế ở dưới địa ngục này. Tôi cũng ngạc nhiên nhận ra một người quen khác, đó là ông hàng xóm cũ của cô trên đường Nhật Tảo thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn sống, ông làm chủ một hãng in lớn. Thời đó cô thường chơi thân với con gái thứ hai của ông. Ông vào địa ngục này vì tội in tiền giả. Khi còn sống, ông đã bị bắt và tuyên án tử hình chết rồi vào địa ngục này đã hai mươi mấy năm bị các tảng đá đập nát thân thể máu me be bét cực kỳ khốn khổ cứ thế đến ngàn muôn kiếp thực lòng tôi muốn ở lại thêm nhưng các vị quỷ vương lại dục tôi đi nhanh đến các khu ngục khác tiếp tục đóng đinh hoặc bị cột đá rơi từ trên cao xuống giả xác thân tan nát như người ta dùng chày giả cua vậy hoặc bị quỷ giữ móc ruột móc họng rồi ăn nuốt một cách trùng rợn cứ thế nối tiếp không biết đến khi nào thôi tiếp đến hai vị quỷ vương đưa tôi đến ngục hỏa ưng thuộc đại địa ngục a tỳ dành cho những cư sĩ những người hủy bán tam bảo lạm dụng trộm cướp của thường trụ lớn quyến điều hành trong chùa khinh chê bức hại bậc chân tu tăng ni phật tử đánh đập chửi sổ Bồ Tát hiện tiền, phá hủy tượng Phật chùa chiền, hành dâm trong chùa, lợi dụng tam bảo để buôn bán cắt cổ, vân vân. Với những đủ thứ hình phạt như ăn giòi, sói lửa cắn xé, quả cầu lửa thiêu đốt, chim ưng mổ mắt, vân vân. Điều đáng nói là ngày này, những người tu hành phạm tội này rất nhiều, minh chứng là các tội hồn trong này nhiều vô số kể. Đặc biệt, có những con chim đại bàng khổng lồ. Có một cái móng vuốt cũng to gấp mấy lần cái bàn tay con người. Nhìn thôi là lạnh xương sống. Chúng bay xà xuống chụp đầu các tội hồn, móc mắt xé xác. Rồi có những con quỷ to lớn, lông lá xồm xoàng, mắt to như quả cam hung tợn xé xác tội hồn ăn thịt. Hai vị quỷ vương chỉ một tội hồn cho tôi xem. Khi còn sống bà tên là Diệu Thích, là Phật tử, một chùa lớn ở Sài Gòn. Năm 1972, bà nắm được chút quyền lực trong chùa, thường chửi mắng hòa thượng, đánh đập tăng ni, gây sự với các Phật tử khiến ai ai cũng sợ khiếp vía. Vào ngục A tỳ này rồi, bà bị chó xé xác, bị dòi đục khoét bị lửa cháy thiêu đốt liên tục, gào thét đau đớn. Người tu hành giả tu bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngục kế tiếp cô được dẫn tới, tên là Đại A Tỳ đúng như tên gọi, ngục ngày lớn hơn nhiều các ngục khác, mang một vẻ âm u rùng rợn khó tả. Ngục này dành cho những thầy tu của các tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và nhiều các tôn giáo, giáo phái tự xưng, các tà đạo yêu mị của dân tộc thiểu số khác làm chuyện sằng bậy nên phải vào đây, gồm hàng trăm thứ tội khác nhau như đánh mắng, bật chân tu, lạm dụng tài vật, phá giới, tu không giới hạnh, đưa người nhà vào nắm quyền trong chùa, giả danh người xuất gia chuột lợi, xây chùa giả chuột lợi, giảng giải sai lệch Phật Pháp, mê hoặc người đời, vân vân. Tôi được các vị quý vương chỉ cho một ông sư đã lên chức thượng tọa, khoảng hơn 70 tuổi, mặc áo màu vàng, đang ngồi trên bàn chông, bị chó cắn xé tay chân, trên đầu thì quạ mổ mắt, máu me đầm địa ghê sợ. Ông này đi tu từ nhỏ, lớn lên được bậc tiền nhiệm giao cho làm trụ trì một chùa ở Sài Gòn. Ông là người thông minh, có học thức về Phật Pháp, thông thạo kinh sách, được tính chúng Phật tử kính ngưỡng, cúng dường rất nhiều, khiến ông sinh tâm kiêu mạn. Ông khinh thường các bậc tu hành khác, thường lấy tiền cúng dường để tư lợi riêng, khiến đại chúng trong chùa bị thiếu hụt. Sau này ông còn lấy tiền đó mua nhà cho họ hàng đứng tên – vì tội như thế, ông bị giảm 15 năm tuổi thọ, bị hành bệnh quỷ vương dày vò bằng bệnh tật, liệt giường liệt chiếu cho đến khi chết. Chết rồi bị đưa vào đây muôn vàng thống khổ. Các vị quý vương còn chỉ thêm hai chú cháu cùng nối tiếp nhau làm trụ trì một chùa khu chợ lớn. Thường lấy tiền chùa tiêu xài việc tư đưa cha mẹ vào chùa bắt tăng ni phục vụ và nhiều tội khác. Bây giờ họ có hình thù kỳ dị cổ nhỏ bụng to mang gông xiềng xích bị quỷ sứ đổ nước đồng xuôi lên người, đau đớn khôn xiết. Bản thân cũng khó thoát tội. Chuẩn bị rời khỏi ngục này, chợt có năm vị quỷ vương hiện đến chặn tôi lại. Họ tuyên bố chính tôi sẽ phải chịu hình phạt trong ngục này vì những tội mà tôi đã gây ra trước kia. Ngay tới đây, tôi giật mình kinh sợ. Các tội danh mà tôi phải chịu hình phạt gồm dê sư phụ không có đạo hạnh, phá thai, ăn trộm gà về giết thịt, làm chứng người khác gian dâm, khiến vợ chồng bỏ nhau, chê bai đại chúng xuất gia, không chịu về chùa nhập chúng tu hành. Tôi hết sức bất ngờ, không thể lường được chính mình cũng sẽ phải thọ hình nơi đây. Rất nhanh chóng, các vị quỷ vương đưa tôi đến chảo dầu nó rất to lớn chứa được muôn vạn người chứ không phải cai chảo nấu bếp ta thường thấy dầu trong chảo sôi sùng sục độ nóng khủng khiếp các vị quỷ vương thấy tôi vào chảo dầu vì đã chuẩn bị trước tôi lập tức niệm phật liên tục thật vi diệu dù xung quanh là dầu sôi sùng sục nhưng thật kỳ lạ tôi không thấy đau đớn gì hết tưởng như thế là đã thoát nạn nhưng không một vị quỷ vương lôi cô ra ấn tay vào cổ ni sư diệu hưng độc thần chú khóa khẩu không cho cô có thể niệm phật được nữa có lẽ vì họ muốn cô nếm mùi đau đớn của cực hình sau này mới nghiêm trì giới hạnh được đọc chú xong họ thấy cô lại vào chảo dầu sôi với độ nóng ghê hồn lần này thì không tài nào niệm phật được nữa tôi phải hứng chịu cái đau đớn tột độ nó nhức buốt tới tận xương tủy. Cái nóng khiếp đảm của chảo dầu sôi sùng sục như kim châm vào từng thớ thịt như xé tan thân xác. Lời lẽ khó tài nào miêu tả được, cứ như thế, suốt hai canh giờ tức bốn tiếng đồng hồ tôi chìm nổi dãy chùa trong cháo dầu kinh hồn ấy. Xong xuôi, tôi được đưa ra, một vị tên ác độc quỷ vương với bàn tay to lớn xương sẩu ghê rợn bắt đầu thực thi hình phạt tiếp theo với tôi. Vì đó tác vào mặt tôi từng nhát, từng nhát một, tác đến đâu máu thịt tuôn xa đến đó. Cứ thế kéo dài một canh giờ, tức hai tiếng đồng hồ. Tiếp đến các vị quý vương đem ra một rổ đầu gà rất lớn, banh miệng tôi ra, rồi nhồi từng cái, nhét từng cái đầu gà vào họng cổ. Cảm giác đau đớn như rách toạc cổ họng. Tôi trợn mắt hứng chịu cực hình ấy cho đến khi nuốt trọn hết, thúng đầu gà rồi lại bị quỷ vương vỗ đầu cho ói ra hết xương gà, mỏ gà móc vào họng. Lúc nhét thì đỡ đau hơn, nhưng khi ói ra thì đau đớn tăng gấp trăm lần. Tôi cảm thấy thống khổ ghê gớm, nước mắt đầm đìa. Hình phạt này kéo dài khoảng một canh giờ. Đây là do khi trước tôi hay mua đồ gà về cho con ăn. Chịu xong các hình phạt đó rồi, tôi lại được dẫn đi các ngục khác có một ngục tên là Sơn Hà Xã Tắc, có lẽ dành cho những quan chức, những lãnh đạo đất nước phạm tội phải vào đây. Nhưng tôi không được cho vào xem mà đi qua các ngục khác. Có một ngục tên là ngục ăn dòi dành cho những người đổ bỏ thức ăn, khinh chê người phục vụ ngang ngược hống hách. Tội hồn bị triệu triệu con dòi rút rỉa hoặc có người phải bóc những con dòi đó cho vào mồm ăn, nhìn rất khủng khiếp. Có một ngục nữa tên là tham lợi dành cho những người bóc lột sức lao động của cấp dưới tham lam, ăn bớt tiền công. Họ vào đây bị bắt ăn toàn sỏi đá hoặc tệ hơn, bắt ăn những sắc nóng đỏ, đau đớn gào khóc. Lại một ngục khác tên là sát sinh, tội hồn ở đây khi còn sống giết con vật bằng cách nào thì bị quỷ hành hình bằng đúng cách đó. Ví như lấy búa đập đầu trâu thì bị quỷ đập nát đầu bằng búa hay khi xưa dùng dao cắt cổ gà thì giờ cũng bị quỷ dùng dao cắt cổ lại. Cứ thế nên trong ngục này hình cụ đủ muôn nghìn loại khác nhau. Rồi có một ngục hành hình bằng cột đồng cháy rực cùng chảo dầu sôi dành cho những kẻ tà dâm ngoại tình, mua bán dâm, buôn bán phụ nữ làm gái lầu xanh, truyền bá dâm dục. Lại có ngục tội hồn bị quỷ xé miệng, cắt lưỡi, chọc sắc nóng vào mồm vân vân vì tội khinh che về biểu ăn không nói có thì với nhiều chuyện chửi mắng hỗn xược. Ngoài ra, còn rất nhiều ngục khác dành cho đủ hạng người trong xã hội tạo ác, từ giang hồ đến tầng lớp tri thức như luật sư, giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, diễn viên. Tội danh thì muôn trùng sai khác, tội thầy trời có, tội tầm thường có, nặng có, nhẹ có. Ứng với mỗi tội lại hiện ra các thứ hình phạt khác nhau mỗi một tội đều cực kỳ đau đớn rùng rợn. Tội hồn ngục nào cũng thế, đâu đâu cũng máu me đầm đìa, xương thịt vương vãi gạo thét kinh hồn đau đớn khôn xiết, cứ chết đi lại hoàn lại hình hài cũ, tiếp tục hình phạt nối nhau, một ngày một đêm chết đi sống lại nghìn muôn lần thống khổ. Sau khi đi qua các địa ngục rồi, tôi được đưa đến một khu tập hợp phong linh rất đông đúc Người người lớp lớp đứng hồi hộp chờ đợi. Nếu vẫn còn dư báo thì bị các quỷ vương độc thần chúa biến hình thành các loại súc sinh như thành gà, trâu, chó, rắn rết cho vào bao đưa đi đồ thai làm kiếp súc sinh tiếp tục đền trả nợ cũ. Nếu nghiệp nhẹ hơn thì được tái sinh làm người nghèo đói tàn tật hèn hạ. Họ phải đi qua một cây cầu bằng trúc gặp một người phụ nữ rất đẹp có lẽ là mạnh bà. Bà cho từng vong linh uống một thứ nước gì đó rồi mới đưa đi đầu thai làm người. Cuối cùng, các quỷ vương đưa tôi trở lại chỗ ban đầu diện kiến cung kính đảnh lễ ba vị quán thế âm Bồ Tát, địa tạng Bồ Tát, chuẩn đề Bồ Tát. Đảnh lễ xong, các vị Bồ Tát bảo cô hãy niệm Phật – tôi liền làm theo thì thấy mình bay bổng lên không trung trở lại thế gian nhập vào xác. Lúc đó là 12 giờ trưa, kết thúc chuyến đi với những trải nghiệm rùng rợn, kinh hoàng nơi địa ngục. Nhắn nhủ đến thế nhân ngày nay về thuyết vô thần mà nhiều người không còn tin vào nhân quả để rồi họ mặc sức xuôi theo dục vọng mà làm đủ thứ tội ác lớn nhỏ vì cho rằng chết là hết sẽ chẳng có hình phạt gì cho những tội lỗi của họ đâu biết được rằng phía sau cái chết là địa ngục với quỷ dữ với đao kiếm với lửa cháy dồ sôi cùng đủ thứ quả báo kinh khủng đang chờ đợi họ nếu ngay từ đầu họ thức tỉnh sớm bằng trí tuệ hay bằng niềm tin cũng được nhận ra một chân lý rằng địa ngục là sự thật báo ứng là sự thật mà nói không với các tội lỗi và sự sa đọa thế thì đâu đến mức phải có đến triệu triệu tỷ tỷ vong linh bị đày đọa trong dầu sôi trong lửa cháy trong núi đau rừng kiếm gào thét đau đớn ngàn vạn năm không biết khi nào thoát ra Hy vọng câu chuyện này không nhiều thì ít sẽ giúp chúng ta quy chính lại bản thân, tránh ác, làm thiện, thoát khỏi những tà kiến phủ nhận báo ứng, chối bỏ địa ngục, từ đó làm thế gian có thêm nhiều người tốt và ít đi những kẻ ác. Chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả nếu quý vị cảm thấy yêu thích những chủ đề bí ẩn của chúng tôi, mong quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình đặc sắc từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.